Hôm nay tôi sẽ nói những gì cần yếu cho Phật tử biết để tu hành. Bài giảng với đề tài là Nguồn an vui lâu dài, rất đơn giản. Tại sao tôi chọn đề tài này? Bởi vì tất cả chúng ta, ai cũng muốn đời sống được an vui. Đời sống an vui mới có hạnh phúc, con người mới thảnh thơi, nhàn hạ. Nhưng nếu chúng ta không biết thế nào là an vui lâu dài, thế nào là an vui tạm bợ, thì chỉ hưởng được cái vui tạm bợ thôi không bao giờ thấy được nguồn an vui lâu dài vì vậy tôi sẽ hướng dẫn quý phật tử phương thức đi tìm sự an vui lâu dài những người mới bước vào hoặc mới nghiên cứu đạo phật thường lầm tưởng đạo phật bi quan tại sao vì khi nghe phật giảng bài kinh đầu tiên ở dược lộc quyển khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế người ta kết luận phật bắt đầu giảng đạo là ngài nói cái khổ trước rồi đã nói khổ thì làm sao vui được Phật nói rõ Đứng về thân thì có sanh Già, bệnh, chết Đó là khổ Những người trẻ tuổi chưa thấy già Chưa gặp bệnh, chưa tới chết Nên họ nói không thấy khổ gì hết song với người già sau 70 tuổi Cái khổ hiện rõ ràng Không chút ngờ vực Đó là khổ về thân thể xác Còn về tinh thần Phật nói cũng có bốn thứ Là ái biệt ly khổ Quán tán hội khổ Cầu bất đắc khổ ngủ ấm xí thành khổ người thương mà phải xa lìa là khổ người quán ghét cứ gặp gỡ là khổ làm việc gì mong cầu cho thành đạt nhưng kết quả không được như ý là khổ thân nằm ấm lôi kéo thúc giục là khổ quý vị nào sáu mươi hoặc năm mươi hơn nghe ai nói anh hay chị năm nay già rồi thì trong lòng đã nghe buồn tại sao mình không muốn già mà bây giờ nói già Tức là trái với mong ước của mình Vì vậy nên khổ Cái già chưa hoành hành gì Mà đã cảm thấy khổ rồi Tới chừng thật già Đi đứng bất an, bệnh hoạn, yếu đuối Sức khỏe ngày càng suy giảm Lúc đó cái khổ hiện tiền Nói về bệnh khổ Chúng ta thấy dù trẻ dù già Mắc bệnh đều khổ Không ai chối cãi được Bệnh không qua Cái chết sắp tới Lúc đó có khổ không? Khổ Sắp tắt thở, thân thể hoành hành đau đớn, rất là khổ. Một đời người mấy mươi năm kết thúc chỉ toàn đau khổ. Đó là nói khổ về thân. Ở đời, ai không có người thương, người mình quý trọng. Nếu người đó phải rời xa, không gần gũi được thì khổ. Kể đến những việc ta muốn thành công mà nó cứ thất bại, làm chúng ta tán gia bại sản, lúc đó rất khổ. Còn cái khổ này hơi lạ một chút, người mình ghét cay, ghét đắng mà sao họ cứ nhan nhản trước mặt hoài đi đâu cũng gặp có khổ không thật khổ cuối cùng thân năm ấm này khi hưng thịnh nó hoành hành ta đủ thứ về thể xác cũng như tinh thần nhà phật gọi là ngũ ấm xí thành khổ đã xác nhận cuộc đời là khổ tại sao tôi lại khuyên quý vị đi tìm vui vui ở đâu mà tìm đó là điều chúng ta phải lưu tâm suy gẫm kỹ càng xem thế nào là cái vui của phật dạy Người đời ham hưởng thú vui Những thú vui đó chỉ là tạm bợ Qua rồi mất Hoặc có khi nó lại là trá hình của đau khổ Ví dụ những người đang Vào tiệc rượu Bạn bè chung nói cười vui ha hả Một lát say rồi thì sao Lúc đó đối bậy bà Cãi nhau ầm ĩ Vui trở thành khổ Đó là chưa kể khi nổi say Ra về quờ quạng lái xe không khéo Đụng người ta thêm khổ nữa Rõ ràng cái chúng ta ngỡ vui lại không thật vui, chỉ tạm bợ thôi. Bây giờ tìm vui trong đạo Phật là thế nào? Phật dạy người tu có nhiều thứ vui, nhưng ở đây tôi nói giản lược hai thứ thôi. Thứ nhất là vui trong sanh tử, thứ hai là vui trong vĩnh cửu, nghĩa là thoát đi sanh tử. Vui trong sanh tử là vui thế nào? Với cái nhìn của Phật, Ngài thấy trong vòng luân hồi sanh tử có sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là người, Atula, trời. Người là vui bậc hạ, Atula, vui bậc trung, trời, vui bậc thượng. Cho nên ai tu nhân đi theo ba đường này là tìm vui trong lục đạo. Khi quy y tam bảo, kết quả thế này. quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh đó là chúng ta tìm ra một lối để khỏi đọa ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Muốn ra khỏi ba đường khổ đó, không gì hơn là hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Nhưng muốn được làm người, Phật dạy phải giữ gìn năm giới cấm. Giữ năm giới là tư cách một con người tốt, con người sống vui tươi. Giới thứ nhất, Phật cấm giết người. Chẳng những không giết người, mà những con vật lớn cũng không được giết Tại sao? Vì chúng sanh không có cái sợ nào lớn bằng sợ chết. Ai cũng sợ chết, con vật nào cũng sợ chết. Dù khổ như trâu bò, chúng vẫn sợ chết. Vì vậy, phải biết sinh mạng là trên hết. Chúng ta là một điều lành là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Chúng ta tạo một điều dữ là đem lại đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ chúng ta nguyện suốt đời, kể từ ngày quý y Tam Bảo cho tới trăm tuổi, không giết hại người và các vật lớn tôn trọng sinh mạng của chúng sanh là ta đã ban cho chúng sanh mạng sống bình yên. Quý vị thử nghĩ, nếu mạng sống của mình bị ai đe dọa, muốn giết hại, thì ta lo sợ biết mấy. Cũng thế, nếu ta giữ giới, không giết hại sinh vật, thì những người sống gần ta yên lòng, không sợ bị đe dọa về tánh mạng. Như thế là ban vui cho mọi người. Nếu mình ban sự bình an cho mọi người, thì mọi người cũng để cho mình bình an. Đó là điều công bằng. Giới thứ hai, không trộm cướp. Lo sợ thứ nhất là lo sợ mạng sống của mình bị đe dọa. Lo sợ thứ hai là lo sợ của cải tài sản bị cướp giật. Nếu cạnh nhà mình có kẻ hay trộm cướp, quý vị sợ không? Sợ. Như vậy, thọ giới không trộm cướp là chúng ta giữ gìn tài sản của những người chung quanh, không làm việc xâm phạm, gây tai hại về tài sản của họ. Mọi người được bình an, khỏi lo mất mát, rình rập đó là đem vui cho mọi người rồi người ta vui thì mình cũng vui vế thứ ba không tà dâm con người muốn gia đình hạnh phúc sau khi có đôi bạn rồi người chồng hoặc người vợ phải chân thật không có tâm lan dạ với ai khác được vậy bảo đảm gia đình đó sống bình an vui vẻ hạnh phúc nếu ai cũng nguyện không phạm giới tà dâm thì gia đình mình gia đình người cũng được vui vẻ khỏi lo sợ đó là đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người chung quanh giới thứ tư không nói dối nói dối là dối gạt lừa bịp người kẻ ưa nói dối ưa lừa gạt người thì thiên hạ có tin không không tin đã không tin thì họ sống giữa muôn người cũng lạc loài như sống ngoài sa mạc không ai thèm nói chuyện với mình không ai thèm gần mình không ai muốn thấy mình sống trong chỗ đông đảo mà mọi người đều tìm cách xa lánh là tự mình làm khổ mình rồi giới thứ năm không được uống rượu phần nhiều phật tử nam khi quy y sợ giới này lắm ngày xưa phật chỉ cấm uống rượu bây giờ nói đủ hơn là cấm uống rượu mạnh uống say hút ác viện xì ke ma túy vì thời phật không có mấy thứ đó bây giờ mấy thứ đó nguy hiểm hơn rượu nữa nên phải giữ đạo phật là đạo giác ngộ nếu chúng ta phạm giới uống rượu sai tâm trí không được sáng suốt đôi khi trở thành cuồng dài nữa là khác uống say thì tội lỗi không thể tránh cho nên uống rượu thấy như thường nhưng rất nguy hiểm còn những thứ ác thiện xì ke ma túy càng nguy hiểm hơn chúng ta tu muốn trở thành con người sáng suốt có trí tuệ hiểu phật pháp hiểu cuộc sống thì không được uống rượu vì muốn đem lại cuộc sống thanh bình lợi lạc cho mọi người nên phật cấm không được uống rượu mạnh uống say không được hút ác thiện xì ke ma túy Quý vị Phật tử Nam Vì hoàn cảnh giao thiệp buộc lòng phải uống Thì nhớ uống chút chút thôi Đừng uống sai Vì sai là nguy hiểm Rất dễ dẫn đến trường hợp cuồng dại Hoặc quý vị sống ở xứ lạnh cũng vậy Có thể uống chút chút cho ấm thôi Đừng để sai Phật chế giới cấm là vì lợi ích của chúng ta Chứ không phải của Ngài Đức Phật là bậc toàn giác Tâm hoàn toàn thanh tịnh Thoát khỏi ba cõi Đâu cần phải giữ giới làm gì Phật tử giữ giới không giết hại Không trộm cướp thì khỏi ở tù Không tà dâm thì gia đình được hạnh phúc Không dối gạt người thì mọi người tin tưởng quý trọng mình Không uống rượu say thì trí tuệ thông minh sáng suốt Được mọi người kính nể Như vậy vì tư cách của mình Sống xứng đáng là một con người Nên chúng ta phải giữ năm giới cấm Giữ được năm giới thì bản thân mình bình an Láng giềng cũng bình an Đó là cách tu để đem lại sự an vui cho bản thân gia đình và xã hội Hiện tại Phật tử giữ tròn năm giới Thì khi sắp ra đi có sợ không? Thật ra nếu chúng ta giữ tròn năm giới Thì khi ra đi không có gì phải sợ Tại sao? Vì giữ giới không sát sanh Đời sau sanh ra tuổi thọ dài lâu Giữ giới không trộm cướp Đời sau sanh ra có nhiều của cải Không bị hao mất Giữ giới không tà dâm Đời sau sanh ra gia đình đầm ấm vui tươi Bản thân được đẹp đẽ nữa Giữ giới không nói dối Đời sau sinh ra nói năng lưu loát Ai nghe cũng tin quý Giữ giới không uống rượu Đời sau sinh ra trí tuệ sáng suốt Năm giới này giữ đủ Khi chết rồi sinh trở lại Được làm người rất tốt đẹp, rất hoàn hảo Nhà Phật gọi là tu nhân thừa Phật giáo Chúng ta tu giữ năm giới được trong sạch Khi gần nhắm mắt Biết rõ đời sau trở lại làm người tốt hơn đời này Vì đời này có khi được cái này mất cái kia Ví dụ được sống dai mà lại nghèo Hoặc được sống dai có của nhưng xấu xí Sống dai có của đẹp nhưng giọng nói ngọng cũng khổ Hoặc được bốn điều tốt Sống dai, giàu sang, đẹp, nói năng trôi chảy mà đần độn Thì đâu rớt đó có vui không? Cũng khổ Bây giờ ráng giữ tròn năm giới Đời sau sinh ra sẽ được hoàn toàn hơn Như vậy chết không còn đáng sợ nữa vì biết mình sẽ được thân sau tốt hơn thân này. Ví như chúng ta đã để dành tiền kha khá, bây giờ chiếc xe cũ hư xấu quá, có người hỏi ta tính sao? Dĩ nhiên mình trả lời, xe hư xấu thì bỏ, mua xe khác đẹp hơn, vì tôi đang có tiền. Cũng thế, thân này là bộ máy, xài một thời gian nó bại hoại, không ai giữ mãi được. Khi bại hoại chúng ta có hướng đi, biết được mai sau mình thế nào, đó là sự an vui tốt lành như vậy, nhờ tu năm giới hiện đời, mình được an vui, đời sau càng an vui hơn. Người tu khá hơn nữa được sanh vào loài Atula. Nếu tu thập thiện được sanh lên cõi trời, đó là kế tìm an vui lâu dài. Nhưng lâu dài này chỉ là lâu dài trong cuộc sanh tử theo ba đường lành. Bây giờ nói đến cái vui siêu thoát hơn, vui mãi mãi, vui vĩnh viễn, không bao giờ khổ. Tiến lên chỗ này hơi khó một chút, nhưng ai khéo tu vẫn có thể tiến được. Nhà Phật nói vui ra khỏi sanh tử là cái vui siêu thoát mà người đời ít ai biết đến. Trước khi nói cái vui đó, tôi xin hỏi, tất cả quý vị thế thân này phải thật là mình không? Không, nếu không thật, có ai bẻ ngón tay mình nói giận không? Điều này thật khó nói. Nhà Phật phân tích thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại thành. Tuy nó có hình tướng có bao nhiêu thứ tế bào nhưng thật ra cũng không ngoài bốn thứ đất nước gió lửa chất cứng trong người là đất chất ướt là nước thở ra thở vào đồng là gió hơi ấm là lửa trong bốn thứ không thể thiếu thứ nào hết nếu thiếu một thứ thì chết ngay thân này đã do bốn thứ hợp thành khi đủ duyên nó còn thiếu duyên nó hoại còn và hoại là theo duyên chứ không phải quyền của chúng ta có ai muốn thân này hoại đâu Nhưng hết duyên cho phải hoại Thân đã do đất nước gió lửa hợp thành Thì có thật không? Không thật Hiện giờ toàn thể quý Phật tử ngồi đây Lỗ mũi đang làm gì? Thở Thở là sao? Là mượn không khí bên ngoài Đem vô rồi trả ra Cứ liên tục như thế Còn đem vô còn trả ra thì còn sống Trả ra không thèm đem vô thì chết ngay Đó là cái thứ nhất không thật Đất, nước, lửa cũng thế đem vô rồi trả ra thiếu nước thì khát thiếu cơm thì đói thiếu hơi ấm thì lạnh thiếu cái gì cũng khó chịu cũng khổ mượn vô rồi không có điều kiện trả ra lại càng khổ hơn như vậy chúng ta sống chỉ bằng sự dây mượn thế thì quý vị định nghĩa hạnh phúc của thân này là gì mượn vô tốt trả lại dễ dàng đó là hạnh phúc nếu trả lại trục trặc thì chở vô bệnh viện liền rõ ràng có cái gì là thật mình đâu nếu thật thì không mượn Đã mượn thì không thật Thế mà người thế gian không hiểu Cứ ngỡ thân này là thật Không ngờ chúng ta đang dây mượn Để tồn tại trong từng phút giây Khi sự dây mượn đó dừng Tất cả chúng ta phải ra đi Cho nên hạnh phúc của cuộc đời Như người ta thường mơ ước Chỉ là sự tưởng tượng mà thôi Nếu nói thẳng Hạnh phúc của cuộc đời là mượn vô tốt trả ra dễ dàng Thân này không thật Đến tâm có thật không? những suy nghĩ hơn thua phải quấy tốt xấu vui buồn là tâm mình phải không nhiều phật tử cả đời không biết tâm mình là gì nếu hơn thua phải quấy tốt xấu vân vân là tâm mình thì quý vị nghĩ mình có bao nhiêu tâm đã nhiều tâm thì cái nào là mình chẳng lẽ tôi là trăm thứ sao khi buồn nói tôi buồn khi giận nói tôi giận khi thương nói tôi thương vân vân cái nào tôi thật đó là lầm lẫn về tâm ở đây tôi chỉ nói hai thứ tâm Một là tâm tạm bợ giả dối Hai là tâm chân thật Danh từ chuyên môn là dòng tâm của chân tâm Tất cả chúng ta đều có hai thứ tâm Nhưng mình chỉ biết dòng tâm sanh diệt Còn tâm chân thật thì quên mất tiêu Bởi vậy trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ví dụ Có anh nhà nghèo đi xin ăn Gặp người bạn giàu Sau khi tiệc rượu say xưa rồi Anh bạn giàu lấy một hòn ngọc Nhét trong túi áo anh nhà nghèo Nghĩ rằng qua cơn say anh ta sờ vào túi thấy hòn ngọc đem đi bán sẽ được giàu sang hết một kiếp nghèo anh bạn nghèo hết say không thấy chủ nhà cũng từ giả đi luôn và tiếp tục lang thang ăn mày nữa qua một thời gian khá dài anh nhà giàu bất chợt gặp lại người bạn cũ thấy vẫn đi ăn mày tức quá anh hỏi trước tôi đã tặng cho anh viên ngọc nhét trong túi áo sao tới giờ vẫn còn lang thang vậy nghe thế anh nhà nghèo mò vô túi được viên ngọc lấy ra xài từ đó hết nghèo viên ngọc dụ cho cái chân thật quý như ngọc báo mà mình quên nên cứ sống lang thang theo tâm sanh diệt tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp chúng ta cứ luôn luôn đuổi theo buồn thương giận ghét đời này khổ đời khác khổ không biết bao giờ hết đó là nghiệp luân hồi sinh tử muốn ra khỏi nghiệp luân hồi sinh tử chỉ có tu thôi tu bằng cách nào là dừng hết những tâm sanh diệt để tâm chân thật hiện ra chừng đó mới ra khỏi dòng sanh tử nghiệp báo muốn dừng tâm sanh diệt trong kinh dạy nhiều cách hoặc dùng câu niệm phật để quên hết những tâm niệm phải quấy hơn thua chừng nào những tâm niệm lăng xăng đó dừng lặng chỉ còn một tâm chân thật lúc đó mới thấy phật di đà như vậy tu tịnh độ để đi tới chỗ nhất tâm hoặc tu thiền như đức phật ngày xưa tu thiền để được định tu thiền định thì tâm lăng xăng không còn tâm lăng xăng không còn thì mới giải thoát sanh tử trong kinh phật dạy các tỳ kheo tu theo thiền nguyên thủy từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cho tới không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi phi tưởng xứ tới cuối cùng là diệt thọ tưởng định diệt là diệt sạch thọ là cảm giác đối duyên xúc cảnh tưởng là tưởng tượng suy gẫm vậy diệt thọ tưởng định hay diệt tận định là dứt sạch cảm giác đối với sáu trần bên ngoài, làm hết tâm tưởng bên trong. Việc tận định rồi, chứng quả A-la-hán, được Niết Bàn vô sanh. Đó là con đường chư vị A-la-hán ngày xưa tu. Đọc sử chư tổ tu thiền ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Chúng ta thấy các ngài có một lối đi khác hơn. Không đi quanh co từ sơ thiền, nhị thiền, mà đi thẳng, gọi là thiền đốn ngộ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa có bốn câu châm ngôn dạy tu thế này Bất lập văn tự Giáo ngoài biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật Nghĩa là không lập văn tự Truyền ngoài giáo lý Chỉ thẳng tâm người Thế tánh thành Phật Ngài không nói sơ thiền Nhị thiền Tam thiền Tứ thiền gì hết Như vậy con đường của Ngài thế nào Ở đây Ngài chỉ thẳng một con đường Để ra khỏi sanh tử Chấm dứt mọi khổ đau Giải thoát sanh tử là nguồn an vui vĩnh cửu không còn phiền lụy nữa đó là con đường đốn giáo hay nói cách khác là con đường thiền tông con đường thiền tông được truyền từ tổ ca diếp dài xuống mãi cho tới tổ đạt ma đó là chư tổ ở ấn độ đến tổ đạt ma thiền tông được truyền sang trung hoa rồi tới việt nam chư tổ ở việt nam nhận được yếu chỉ tu hành các ngài cũng ngộ đạo cũng được làm tổ thế nên con đường thiền này rất thiết yếu khi còn học ở trường, tới đoạn tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, gặp tổ Huệ Khả hỏi đạo. Tôi lắc đầu, vì các ngài dạy thiền giống như đùa cợt, chơi vậy. Không có gì để cho mình hiểu. Nhưng tới khi tu rồi, tôi mới thấy đó là một lối chỉ tuyệt diệu, có ai khéo hơn các ngài. Sau khi ngài Huệ Khả được tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử rồi, một hôm ngài thưa: Bạch Hòa thượng, tâm con công an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm tổ đạt ma nhìn thẳng vào mặt ngài huệ khả nói đem tâm ra ta an cho lời của tổ huệ khả không dám xem thường nên ngài nhìn lại xem tâm bất an ở đâu càng nhìn nó càng mất dấu bất hình tìm không ra ngài thật thà thương bạch hòa thượng con tìm tâm không được tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi ngay câu đó ngài huệ khả có chỗ vào vậy Ngài vào đường nào? Đó là điều dường như bí ẩn Nhưng khi khám phá được rồi Chúng tôi thấy tuyệt diệu phi thường Con đường không phải người thường tình tìm được Bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi khi Ngài Huệ Khả biết được lối vào Lối vào ở đâu? Một thời gian sau Ngài Huệ Khả thưa Bạch Hòa Thượng Con đã dứt hết các duyên Tội Đạt Ma liền nhìn thẳng nói Coi chừng rơi vào không Ngài Huệ Khả trả lời rõ ràng thường biết làm sao không được ngày đó tổ ấn chứng ông như vậy ta như vậy chư phật cũng như vậy đơn giản làm sao công phu nhiều ít thiền vốn không có nói nhưng tôi nghĩ ở thời đại này nếu không nói thiền sẽ bị chìm vào quên lãng luôn chứ không có người ngộ hiểu như ngày xưa thế nên tôi gượng nói yếu chỉ rất tài tình của tổ thường chúng ta hay cho những ý tưởng suy tính theo duyên theo cảnh là tâm mình Ngồi lại thấy chạy hoài Hết chuyện này tới chuyện kia Năm trên năm dưới Nhớ đủ hết Do đó tâm bất an Bây giờ muốn ăn nó phải làm sao Tổ nói tâm lăng xăng đó Là tâm hư dối không thật Cho nên Ngài bảo đem tâm ra ta ăn cho Tức bắt phải nhìn lại xem Nó ra sao ở đâu Nếu nó có thật thì đem ra ta ăn cho Tìm không ra thì biết nó không thật Lâu nay chúng ta mê lầm những cái hư ảo đó là tâm mình thật tự nhận lầm nên cứ theo nó tạo nghiệp nó buồn nó thương nó ghét nó giận đủ thứ chuyện để tạo nghiệp tạo nghiệp thì đi trong luân hồi sinh tử bây giờ quay lại tìm xem nó ở đâu có thật hay không quả tang nó mất tầm mất tích tức là không thật không thật thì có gì đâu phải an cho nên khi huệ cả tìm tục cùng thấy không có ngài nói con tìm tâm không được Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi Tìm không thấy biết nó không thật Đó là chỗ an tâm Nhà thiền sau này dùng từ phản quan tự kỷ Tức xem xét lại chính tâm mình Tìm là chiếu soi lại Xem tâm bất an đang chạy đi đâu Quay lại tìm tức là xem xét lại chính mình Khi xem xét lại thì nó mất Tôi thấy các thiền sư Trung Hoa rất hay Các ngài diễn tả đường lối tu này bằng hình ảnh 11 chăn trâu một đầu là tìm trâu Tìm trâu là tìm ai? Là tìm tâm lang sang đó Thử coi nó đang ở đâu Tìm thấy nó không thật Nhưng vì nó cứ lải nhải hoài Nên phải chinh phục Phải đánh đập Lần lần mới điều phục được nó Chúng ta vì mê lầm Chấp thân hư giả làm thân thật Chấp tâm hư giả làm tâm thật của chính mình Chọn cuộc đời đi trong mê lầm Rồi tạo nghiệp hư giả Sinh tử không cùng Bây giờ tu theo Phật là phải trở lại phải thấy đúng như thật thân này hư giả tâm vọng tưởng không thật phật thường nói thân tạm bợ vô thường duyên hợp hư giả mà chúng ta thấy thân này thật nên quý nó khổ vì nó phật thấy rõ được lẽ thật nên ngài là bậc giác còn chúng ta thấy mê lầm nên làm chúng sanh hoài vì bảo vệ thân tâm hư giả này mà có người tranh giành với nhau rốt cuộc cái đời đau khổ dồn dập người biết thân hư giả tâm hư giả không thật là tiến được bao nhiêu bước nếu ai thật sự thấy thân này rõ ràng hư giả tạm bợ sống mượn nó để làm những điều tốt đẹp ít lợi cho đời thì được dùng tâm hư giả để phương tiện giúp đỡ người thì được ngược lại nếu ai bảo vệ nó vì tưởng nó là bình thật là chân lý thì sai lầm tổ đạt ma chỉ nói đem tâm ra ta ăn cho chứ không nói hư giả tự mình tìm không được chừng đó sực tỉnh biết nó là hư giả ngày đó giác ngộ thân tâm hư giả có phải là kỳ diệu không nên tôi nói các ngài có thủ thuật độ người hết sức kỳ diệu tất cả chúng ta muốn tu được giải thoát phải thấy đúng như thật đó là giác ngộ về thân giác ngộ về tâm chúng ta giác ngộ thân tâm đúng như thật rồi mới bước sang lãnh vực khác cho nên chúng tôi thấy rõ con đường thiền tông tu rất đơn giản mà kết quả hết sức lớn lao hết sức thiết thực chúng ta tu là cốt giác ngộ khi nào tâm hư giả lặng sạch như Tổ Huệ Khả nói, con dứt hết các duyên, tức là đối với sáu trần không dính mắt nữa. Đỗ Đạt Ma sợ Ngài chắc không nên gạn lại, coi chừng rơi vào không. Ngài trả lời rõ ràng thường biết làm sao không được. Không dính với sáu trần mà tâm vẫn hằng tri, hằng giác, nên đâu phải không ngơ hay không có tâm. Như khi chúng ta ngồi chơi dưới gốc cây, nếu không nghĩ gì hết, gió thổi vẫn nghe mát, chim kêu vẫn nghe tiếng, người đi vẫn thấy bóng rõ ràng đang thấy đang biết chứ đâu phải không biết gì hết tâm lăng xăng là hư dối không thật lặng rồi tâm chân thật hằng ở bên mình nhưng vì chúng ta bỏ quên nó cứ chạy theo cái giả dối nên khổ vì vậy phật nói chúng sanh mê lầm chìm trong sanh tử khổ đau bây giờ trở về với tâm thật thì hết khổ đau đó là cứu khổ sống với tâm chân thật không còn giành hơn thua phải quấy thì ngay đời này hết khổ rồi mai sau khi bỏ thân này được giải thoát sanh tử Đó là vui vĩnh cửu Chứ không phải vui thường Phật dạy chúng ta Tu là tìm đến chỗ vui vĩnh cửu Đó mới thật là người biết đạo Biết cầu giải thoát Cho nên tìm về với tâm chân thật Là gốc của sự tu Trong lời tựa Thiền Tông Chỉ Nam Vua Trần Thế Tông đã tả lại cảnh nhà vua Lên núi Yên Tử gặp quốc sư đạo Viên Và được quốc sư chỉ dạy điều cốt yếu Của việc tu thiền thế này Thấy trẫm quốc sư mừng rỡ người ung dung bảo trẫm lão tăng ở chốn sân giả đã lâu xương cứng mặt gầy ăn rau răm nhai hạt dẻ uống nước suối vui cảnh núi rừng đã quen lòng nhẹ như đám mây nổi cho nên mới theo gió mà đến đây nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến phải không đọc qua đoạn này chúng ta hình dung rõ một thiền sư ở núi lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu Tức Ngài nói mình ở núi rừng đã lâu Xương cứng mặt gầy Ngài ốm nên xương cứng mặt gầy Ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối Hạt dẻ ở Việt Nam khác hạt dẻ ở đây Nó chỉ bằng ngón tay út thôi mà cứng lắm Ăn rau răm, uống nước suối Chứ không uống nước lọc như bây giờ Sống trên rừng núi đạm bạc như vậy Vui cảnh núi rừng đã quen Ở núi rừng quen vui với cảnh núi rừng Lòng nhẹ như đám mây nổi Nên mới theo gió mà đến đây diễn tả tâm hồn ngài không dướng bận gì như mây trên trời nhẹ nhàng thông dong bởi hai chữ mây nổi này mà người sao gọi ngài là quốc sư phù dân nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến phải không bấy giờ vua trần thái tông nói trẫm nghe lời thầy hỏi hai hàng nước mắt ứa ra liền thưa với thầy rằng trẫm còn thơ ấu đã sớm mất mẹ cha trơ giờ đứng trên sĩ dân không có nơi nương tựa là nghĩ rằng sự nghiệp đế dương đời trước hưng thuế bất thường cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành phật chứ chẳng muốn tìm gì khác quốc sư dạy trong núi vốn không có phật phật ở trong tâm ta nếu tâm lắng lặng trí tuệ xuất hiện đó chính là phật nếu bề hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành phật ngay tại chỗ không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài câu chỉ dạy hết sức đơn giản Phật không có trên núi Chỉ ở trong tâm Tâm mình là Phật Đó cũng chính là chủ trương của Mã Tổ ngày xưa Tức tâm tức Phật Phật là gì? Phật là giác ngộ Mà giác ngộ là tâm mình giác Chớ cái gì giác Đi tìm chỗ nào cũng không có giác ngộ Vì giác ngộ chính ở nơi tâm mình Như vậy muốn tìm Phật Thì phải xoay lại tâm mình Dẹp những lăng xăng cho nó yên rồi Thì trí tuệ sáng Đó là giác ngộ Nếu tâm vắng lặng Trí tuệ xuất hiện đó chính là phật tâm vắng lặng phản quan nhìn lại bây giờ cái tâm lăng xăng im đi thì trí tuệ sáng phật đâu phải ở chỗ xa thẳm mà tìm không được phật ở nơi tâm mình như vậy mới thấy tinh thần thiền tông rất phi thường không nói quanh co khó tìm khó thấy mà nói thẳng nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành phật ngay tại chỗ không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài nếu giác ngộ nơi mình có tâm chân thật thì thành phật tại chỗ khỏi đi tìm kiếm ở đâu. Đó là một thiền sư Việt Nam nói thẳng cho chúng ta biết. Ở Trung Hoa, các ngài còn nói ẩn, chứ ở Việt Nam thiền sư nói thẳng, chỉ thẳng cho chúng ta thấy tu thiền là tìm Phật ngay nơi tâm mình, chứ không tìm Phật ở đâu khác. Đó là một đoạn tôi thấy thiền sư Việt Nam đã chỉ rõ tinh thần tu thiền cho chúng ta. Sau khi nghe lời quốc sư Phù Dân, vua Trần Thái Tông theo Trần Thủ Độ trở về triều. Ngài trở về với tâm tư tỉnh táo sáng suốt, đó là tâm tư giác ngộ Nên sau này Ngài có những lời thật hay, thật khéo Chúng ta nghe tiếp một đoạn Ngài nói về sắc thân Các ông nên chính chắn xem Chỉ sắc thân này Khi chưa vào bào thai Thì nơi nào được có Bởi do niệm khởi duyên hội Năm quẩn hợp thành Thể màu dòng xanh Hình dung giả có Quên thật quên gốc Hiện giả hiện dối Hoặc nữ hoặc nam Hoặc đẹp hoặc xấu Trọn lòng buông tâm chạy đi toàn không một bước trở về chạy rong trên đường sinh tử mất tuốt bản lai diện mục do đó dương mắt nhìn bên ngoài ai biết xoay đầu ngó lại bên trong khi lại xanh là quá xanh nơi đến trong mộng nói mộng lăn sang lộn xộn vội vội vàng vàng lấy giả làm chân trái không đến sắc, đầu sọ khô cài qua giác ngọc túi da hôi ướp xạ sông hương cắt lụa là che đầy máu tanh rồi son phấn ác thùng phân thối trang sức như thế trọn là gốc nhất không thể nơi đây tự thẹn lại hướng trong ấy mến yêu làm vua cung phi mỹ nữ rất đông mà ngài không làm ngài thấy tường tận đó là tướng giả không đáng gì phải bận tâm chúng ta bây giờ giả còn thêm lớp giả nữa cứ vậy mà chồng chất hết lớp giả này đến lớp giả khác rồi gạt lừa nhau đủ thứ chuyện khổ sở người tu thấy đúng như thật về thân đúng như thật về tâm đã là giác nhưng đó chỉ mới giác phần đầu thôi Cậu phải tiến lên buông xả Không cho niềm chạy theo cảnh Lần lần nhận ra cái chân thật của mình Kế tiếp là đoạn Ngài khuyên phát tâm Bồ Đề Ở đời cái quý tột chỉ là vàng ngọc mà thôi Nhưng xét kỹ chỗ quý tiết ấy chẳng bằng thân mạng Dĩ như có người giàu sang được phong làm đại tướng Dùng vàng rồng làm giáp để che đỡ cho thân Đến khi lâm chiến binh đao bị thua hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy mong được thân mạng an toàn mà thôi giáp vàng rồng đâu rảnh nghĩ tiếc mới biết cái quý vàng rồng chẳng bằng cái quý thân mạng đây là thực vậy ngày nay thì không thế trái lại quý vật kia mà khinh thân này chẳng biết thân này khó được có ba thế nào là ba một trong lục đạo chỉ có người là quý đến khi nhắm mắt rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến hoặc vào đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula chẳng được làm người Đây là cái khó được thứ nhất Hai Đã được làm người lại sanh nơi mọi chợ Tắm thì đồng sông Ngủ thì chung giường Trật tự tôn ti không có Nam nữ lẫn lộn Chẳng được phong tục nhân thuần Chẳng nghe chư thánh giáo hóa Đây là cái khó được thứ hai Ba Đã được sanh nơi phồn thịnh Mà sáu căn không đủ Thân thể tật nguyền, mù, điếc, câm ngọng, què thọt, còng, gù Miệng mũi hôi tanh cái hình nhơ nhớp thầy chẳng được gần chúng chẳng được thân tuy ở nơi phồn thịnh dương thể ở ngoài quê vắng đây là cái khó được thứ ba rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài mỗi ngày chìm đắm trong trần lao mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận chẳng biết một tánh viên minh luống theo sáu căn tham dục công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không khoe giỏi khoe hay cứu kính chẳng thật đây là những câu ngài giải thích cho chúng ta thấy rõ thân này không thật nhưng trong cái không thật đó có một hòn ngọc quý mà chúng ta bỏ quên chạy theo công danh phú quý công danh công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ thiền sư minh chánh nói công danh cái thế màng sương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài Hai ý này giống nhau, diễn tả công danh sự nghiệp ở đời không có gì thật. Chúng ta kiểm nghiệm lại bao nhiêu người của đầy kho rồi cũng chết, khi chết của đó thuộc về ai? Dù lúc sống được chiếc to của nhiều, cuối cùng cũng không giữ được. Cho nên Ngài thức tỉnh chúng ta bằng hai câu thơ Gió lửa khi tan không già trẻ Núi sông bại hoại mấy anh hùng Gió lửa một khi đã tan Không phân già trẻ Ai tới thời kỳ đó thì từ tan có mấy kẻ anh hùng gìn giữ được núi sông mãi mãi Tới lúc nào đó cũng phải bại hoại thôi Đầu xanh chưa mấy lúc Tóc bạc đã sớm điểm xương Ngày vui vừa đến Thì ngày điếu cũng đi theo Một bao báo mũ nhiều năm khổ luyến ân tình Bảy thước hình hài Buông lòng tham mê tài bảo Thở ra khó mong được khích vào Ngày nay không bảo đảm ngày mai Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi Nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt qua những lời nhắc nhở của Ngài, chúng ta thấy công danh phú quý chỉ là tạm bợ hư ảo. Ngồi trên địa vị ông vua có chức vị nào hơn, mà Ngài vẫn coi nó như trò chơi, như mộng ảo. Đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc đã sớm điểm xương. Quý vị rời trên đầu xem có điểm xương chưa? Chẳng những điểm xương mà nó muốn thành thúng bông nữa. Mới ngày nào đó mình còn trẻ, ngày nay đã già rồi. Với lại khác nào giấc mộng, có gì quan trọng. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo nghĩa là ngày sanh thì vui mừng nên gọi là mừng sinh nhật nhưng thời gian sau ngày chết sẽ đến người ta đi điếu bởi có sanh thì có tử một bao máu mũ nhiều năm khổ luyến ân tình thân này chỉ là một đẩy da chứa đầy máu mũ thịt xương vậy mà cứ thương cứ ghét nên nhiều năm phải chịu khổ sở bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo mang thân bảy thước mà cứ đắm mê tiền của không dừng Bảy thức đây là bảy thức xưa Thở ra khó mong được hít vào Ngày nay không bảo đảm ngày mai Nhà vua mà thấy như vậy Thì thật là phi thường Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi Nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt Chúng ta cứ chìm đắm trong sông yêu Và nhà lửa Cứ theo đuổi nhau trong đau khổ Không biết chừng nào ra khỏi Vì vậy Ngài chỉ ra lẽ thật Muốn cho mọi người đều thấy đều biết Để rồi chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ đó như vậy người tu muốn ra khỏi dòng luân hồi sinh tử phải làm sao? Phải phá chấp thân thật Phá chấp tâm suy nghĩ là tâm mình thật Khi thấy thân không thật, tâm không thật Thì bớt dính với ngoại cảnh Lúc đó tâm mới yên Tâm yên rồi thì trí tuệ sáng Đó là đi tới giác ngộ Thế nên giác ngộ không phải là chuyện ở đâu Mà là chuyện sẵn nơi mình Tâm ta giác, đó là giác ngộ Tâm ta mê, đó là chúng sanh nếu ngay trong cõi đời này chúng ta nhận ra được cái thật của mình thì không còn làm các pháp ở thế gian nữa. Nhờ thế sống tự tại, ra đi cũng an lành, không sợ sệt gì cả. Còn không nhận được như vậy, khi mất thân sẽ quảng hốt, không biết ra sao. Đó là cái khổ đau tiền miên của con người. Vì vậy tu là để giác ngộ, để đi tới chỗ cuối cùng là giải thoát sanh tử, an vui vĩnh viễn, chứ không phải chỉ tìm nguồn an vui lâu dài trong sanh diệt mà thôi. Tổ sư thiền Thiền Diện chân không năm 1998 Nói đến thiền sẽ có một số Phật tử cũ nghe dễ hiểu Nhưng người mới nghe hơi khó một chút Tuy nhiên từ từ nghe quen Quý vị cũng sẽ hiểu Hôm nay tôi nói thẳng về thiền tổ sư Gọi theo tiếng Hán là tổ sư thiền Thiền tổ sư được truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa qua Việt Nam thiền này rất thẳng tắc không nói quanh co vì vậy khi nghe quý vị chịu khó nghiền ngẫm mới thấy lý thú trước tiên tôi kể câu chuyện của thiền sư một hôm có thầy tri sự đến hỏi thiền sư thạch cựu bạch hòa thượng tại sao trong tay bồ tát địa tạng có cầm một hạt châu ngài thạch cựu không trả lời mà hỏi lại trong tay ông có không thầy tri sự bí quá thưa không biết, không biết. Ngài Thạch cửu bảo rằng, đừng nói dối đại chúng. Sau đó, Ngài nói tiếp bốn câu kệ. Bất tức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Dịch, báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Chúng ta đi chùa thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng, tay phải cầm cây tích trượng có 12 khoen, tay trái cầm hạt châu. Do đó, thầy tri sự mới hỏi, tại sao trong tay Bồ Tát Địa Tạng lại cầm hạt châu? Thiền sư không trả lời thẳng, mà hỏi lại, trong tay ông có không? Đây là điểm đặc biệt của nhà thiền, tôi sẽ giải thích từng phần cho quý vị hiểu được ý nghĩa thâm trầm ấy. Khi thấy hình tượng Phật Bồ Tát thờ ở chùa Chúng ta cứ nghĩ đó là hình tượng thật đúng như lịch sử Nhưng không phải Các tượng thờ ấy chỉ là hình tượng biểu trưng Nghĩa là mượn hình tượng để nói lên điều thâm sâu hơn bên trong Địa tạng giải thích theo chữ Hán Địa là đất, tạng là tàn ẩn Bồ Tát Địa Tạng cầm hạt châu tượng trưng cho hạt châu ẩn trong đất Hình ảnh đó nói lên chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh ai cũng có hạt châu ẩn trong thân tứ đại này hạt châu biểu trưng nơi chúng ta có tâm hằng giác bất sanh bất diệt gọi là chân tâm tuy nhiên bên cạnh tâm chân thật này chúng ta cũng có tâm sanh diệt tương tục nhà thiền gọi là vọng tưởng như vậy tâm bất sanh bất diệt có ngay nơi thân sanh diệt vô thường tâm này được ví như hạt châu quý trên thế gian này vàng bạc châu báu giàu sang danh vọng vân vân tất cả những thứ đó có được cũng được trong vô thường sanh diệt thôi được rồi mất chứ không thật dài thì năm ba mươi năm ngắn thì đôi ba năm nhưng nay đây thân vô thường có một cái chân thường bất sanh bất diệt nên cái chân thường đó quý như hạt minh châu vậy hạt châu tuy quý tuy có sẵn nhưng ta bỏ quên vì quên nên nó bị chôn vùi địa tạng là chôn vùi trong đất trong đất mũ quẩn hay thân tứ đại có hạt châu mà mình không biết bởi không biết nên nghèo cùng khốn khổ giờ đây qua hình ảnh nơi tay đức địa tạng cầm hạt châu để nói rằng mỗi người chúng ta đều có hạt châu quý đang tàn ẩn do đó ta phải làm sao phân tìm đào xới cho nó hiện ra đó là ý nghĩa rất thâm trầm. Bởi vậy, Ngài Thạch Cựu không trả lời câu hỏi của Thầy Tri Sự, mà hỏi lại, trong tay ông có chăng? Nếu Thầy Tri Sự hiểu ý, sẽ đáp, dạ có. Do không biết nên Thầy nói, không biết, không biết. Có mà không biết nên tưởng là không. Vì thế Thiền Sư bảo, đừng dối gạt đại chúng. Có mà nó không là nói dối rồi không ai dám nhận mình có hạt châu hết Như vậy là chúng ta nói gạt nhau Bấy giờ thiền sư mới nói bốn câu kệ Bất thức tự gia bảo Tức là không biết của báo nhà mình Tùy tha nhận ngoại trần Tức là chạy theo vật bên ngoài Nhận lấy sáu trần làm của mình Có của báo trong nhà không biết Lại chạy ra ngoài tìm kiếm sáu trần Cả ngày mắt chúng ta đuổi theo sắc đẹp xấu tai đuổi theo tiếng hay dở khen chê mũi đuổi theo mùi hương thơm hôi lưỡi đuổi theo vị ngon dở thân đuổi theo cảm xúc trơn miệng thô nhám, ý đuổi theo pháp trần cứ thế suốt ngày chạy theo sáu trần không bao giờ thức tỉnh biết mình có của báo trong nhà chúng ta có phải đang đuổi theo sáu trần không hẳn nhiên là đang đuổi theo sáu trần không biết mình có của báo nên luôn chạy tìm kiếm bên ngoài không biết quay lại mình người có của báo mà không nhận chạy tìm sáu trần tạm bỡ sanh diệt bên ngoài có rồi mất người đó có đáng thương không rất đáng thương tất cả chúng ta ở đây đều như vậy hết đều là những người đáng thương nếu có của báo mà không biết cứ tìm kiếm bên ngoài thì giống như gì nhật trung đào ảnh chất như người khờ giữa trưa chạy ra ngoài trời trống bóng Chúng ta thấy có ai đang trưa nắng mà chạy ra ngoài trời để trốn bóng mình chưa? Ngu vừa thôi chứ, muốn trốn bóng cứ vô nhà thì hết ngay, chứ chạy ra trời trốn bóng thì quá ngu rồi. Cũng thế, chúng ta có củ quý mà không dám nhận, cứ đi tìm cái hư giả bên ngoài, khác nào người chạy ra trời nắng để trốn bóng của mình, đó là một hiện tượng khờ dại. Cảnh lý thất đầu nhân cảnh là gương lý là trong người soi vào gương thấy đầu đến khi bỏ gương xuống thấy mất cái đầu đây là dẫn tích trong kinh lăng nghiêm đức phật dạy chúng sanh mê lầm bỏ cái thật chạy theo cái bóng hư ảo ngài dùng ví dụ chàng diễn nhã đạt đa một buổi sáng anh cầm gương soi mặt nhìn trong gương thấy đầu mặt đẹp đẽ quá nhưng khi úp gương lại đầu mặt mất tiêu Lúc đó anh ôm đầu chạy la Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi Quý vị thấy khờ không? Có ai khờ bằng chàng diễn nhã đặc đa Đầu mặt trong gương là thật hay giả Là bóng hư giả Vậy mà khi úp gương lại Mất đầu mặt giả Lại ôm đầu mặt thật chạy la Tôi mất đầu rồi Bởi vì đầu thật có thấy đâu Chỉ thấy đầu mặt ở trong gương Nên làm cho bóng giả là thật có đáng thương không? Thật là mê làm đáng thương. Hòa thượng Thạch Cựu nói chúng ta cũng vậy, cứ đuổi theo bóng mà quên cái chân thật. Chúng ta đang đuổi theo bóng như thế nào? Thường thường mình suy nghĩ, phân biệt và cho đó là tâm mình. Tâm tôi đang nghĩ, tâm tôi đang tính toán, vân dân xong cái suy nghĩ, tính toán đó có thật không? Ai cũng nói thật, nhưng nhà Phật nói nó không thật Gần nhất, nhiều quý vị đang giận ai đùng đùng, sau đó có người lớn đủ tư cách, sáng suốt đến khuyên, thôi đừng giận, giận là khờ. Nghe thế quý vị liền tỉnh, bây giờ cái giận đó trốn ở đâu? Hồi nãy giận, bây giờ hết giận thì cái giận nó chạy đi đâu? Nếu nó thật thì từ bên trong ra, khi hết giận ta phải thấy nó chui vào trong lại chứ. Nhưng thật tình chúng ta có thấy nó chạy ra chạy vào gì đâu Như vậy hữu duyên nó hiện Thiếu duyên nó mất Thế thì nói nó thật được không? Không được Nếu giận là tôi thì khi giận mất Cái tôi này cũng phải mất Nhưng thật ra giận mất Chứ tôi đâu có mất Thế thì rõ ràng nó không phải là mình Nên Đức Phật nói chúng sanh nhận bóng cho là mình Thật cờ dại rất đáng thương Giống như chàng diễn nhã đạt đa khi mất đầu giả lại ôm đầu thật chạy la mất đầu chúng ta cũng thế cứ ôm cái tôi giận tôi buồn cho là mình thật mà không biết cái tôi thật đang hiện hữu luôn bên mình nên cả ngày khổ hoài hết giận tới buồn hết buồn tới thương hết thương tới ghét buồn thương giận ghét đổi thay liên miên ai thương mà đi chắn thì khổ ai ghét mà gặp hoài cũng khổ cho nên cả đời khổ bây giờ biết buồn, thương, giận, ghét là cái tạm bợ, không phải mình, nó dấy lên rồi mất, không thèm để ý nó nữa. Được vậy bớt khổ chưa? Sống thản nhiên tự tại, khởi thương khởi ghét là giả dối không thèm theo, tự nhiên ta hết khổ. Ngược lại chúng ta theo nó, nhận nó là mình thì khổ hoài, vì bị nó dày dò, hành hạ, không phút nào yên, đó là một mê lầm đáng thương. Khi không buồn thương giận ghét Lúc đó mình sáng suốt, tỉnh táo rõ ràng Còn khi buồn thương, giận ghét hay nghĩ bậy, nghĩ bạ Đủ thứ chuyện Thế mà chúng ta cứ kết nối một chuỗi dài lăng xăng Bởi bao nhiêu là buồn thương, giận ghét Tự làm khổ mình khổ người Rồi than sau đời tôi khổ quá Có vô lý chưa Trong cuộc sống này chúng ta thường đuổi theo sự mê lầm ấy Không sống với cái thật Tôi thường ví dụ như đêm rằng trăng sáng Nhưng mây đen cứ kéo tới liên tục Thành ra mặt trăng bị che khuất Ta không thấy trăng Như vậy trong hư không có trăng hay không có trăng Có trăng nhưng vì mây mù phủ lấp Nên có cũng như không Cũng thế chúng ta có tâm chân thật Nhưng vì buồn thương giận ghét phủ lấp hết Hết nghĩ cái này tới nghĩ cái kia Trong tâm phiền não lăn xăng liên tục làm sao tâm chân thật ngôi đầu lên được do đó đức phật mới dạy chúng ta ngồi thiền để định tâm dừng hết những lăng xăng lộn xộn ấy người nào ngồi thiền không có kết quả hay niệm phật không có kết quả là tại vì không dừng tâm lăng xăng mà còn theo nó nữa như vậy làm sao có kết quả được muốn cái thật hiện thì cái giả phải lắng xuống cái giả nó cứ trồi lên hoài thì cái thật làm sao mà hiện được hiểu thế rồi qua câu chuyện đối đáp rất đơn giản của thiền sư chúng ta thấy cả một bài học thâm thúy chứ không phải thường bây giờ tôi kể thêm câu chuyện nữa một hôm có thầy tri sự tới thiền sư duyên quán tông tào động hỏi bạch hòa thượng giặc nhà khó giữ phải làm sao ngài bảo biết nó tức không phải quan gia biết nó rồi làm gì nữa biết nó rồi đầy đến đất vô sanh đi đất vô sanh đâu không phải là nơi à, an thân lập mạng của nó nước chết không chứa được rồng thế nào là nước sống chứa rồng dậy mồi mà không thành sống khi đồng nghiêm núi đổ thì thế nào Bấy giờ thiền sư đứng dậy chụp vai thầy tri sự nói Không ước gốc cà sa của lão Tăng Đó thiền sư đối đáp như vậy Nghe như chuyện trên trời trên mây rất khó hiểu Tôi tạm giải thích từng câu cho quý vị hiểu được ý nghĩa thâm trầm trong nhà thiền Thầy tri sự hỏi Giặc nhà khó giữ phải làm sao? Giặc nhà là những phiền não nghĩ tưởng lăng xăng lộn xộn của chúng ta ngồi niệm phật cũng như ngồi thiền muốn yên mà nó không chịu yên cứ lăng xăng lộn xộn hoài kèm không được đó gọi là giặt nhà giặt nhà khó giữ bây giờ phải làm sao ngài trả lời một câu hết sức đơn giản biết nó thì không phải quan gia quan gia tức kẻ thù trong nhà người tu thiền khi niệm giấy lên biết làm vọng tưởng đừng theo vì niệm giấy lên là hư ảo không thật nên mình phải tự cảnh tỉnh nó làm vọng tưởng không theo biết làm vọng tưởng tự nhiên nó tan vì thế thiền sư nói biết nó thì không phải quan gia tức không phải kẻ thù trong nhà ngược lại nó giấy lên mình chạy theo hoài thành ra cứ rối tung ngồi thiền một giờ hoặc nửa giờ mà không yên được phút giây nào cả hết nghĩ cây này tới nghĩ cây kia rối loạn tơi bời tới câu thứ hai thầy tri sự hỏi biết nó rồi làm gì nữa ngài bảo đầy đến đất vô sanh đi ai có tu thiền mới biết được chỗ này khi niệm khởi ta không theo thì nó lặng niệm lặng là tâm không dí niệm tức không sanh diệt không sanh diệt tức vô sanh vô sanh là niết bàn niệm khởi là động là sanh diệt niệm lặng xuống thì không động không sanh diệt nên nói đầy đến đức vô sanh đi là đưa nó tới chỗ không còn giấy động sanh diệt nữa thầy tri sự hiểu đạo khác nên hỏi tiếp đất vô sanh đâu không phải là nơi an thân lập mạng của nó ý hỏi đất vô sanh là chỗ cuối cùng để chúng ta được an ổn tuyệt vời phải không ngài trả lời Nước chết không chứa được rồng Chỗ vô sanh ấy là nước chết không chứa được rồng Tại sao? Vì tâm lăng xăng lặng xuống rồi Đó chưa phải là chỗ cứu kính của người tu thiền Thường thường chúng ta nghe nói thiền định Định là lặng lẽ không còn giấy động Chỗ không giấy động ấy chỉ làm vọng tưởng không giấy động thôi Chứ không phải cái chân thật Nên thiền sư mới nói nước chết không chứa được rồng hỏi thế nào là nước sống chứa rồng ngài đáp dậy mồi mà không thành sóng nghĩa là gần gợn nhưng không phải những lượng sống khi nào chúng ta nhận ra nơi mình có tánh hằng tri hằng giác không dí niệm không sao động đó mới là chỗ chân thật còn nhận cái yên lặng là mình thì đã quên tánh giác rồi chỗ luôn luôn giác luôn luôn tri mà không thành niệm không giấy khởi đó mới là chỗ thật lặng mà hằng tri hằng giác biết hết nhưng không động đó mới là nước sống chứa rồng hỏi khi đồng nghiêng đối đổ thì thế nào ngài đứng dậy chụp thầy tri sự rồi nói không ước gốc cà sa của lão tăng đồng nghiêng đối đổ tức là mọi việc xáo trộn lây trời động đất khi đó thế nào hòa thượng nói không ước áo cà sa của lão tăng tức ta luôn tự tại sống được với cái chân thật rồi thì tự tại trước tất cả cảnh dù ngoại cảnh đổi đời dù đất trời rung động ta cũng vẫn tự tại như thường không có gì phiền bận không có gì trung sợ chúng ta thấy đường lối tu từ trên xuống dưới có hệ thống rõ ràng song người mới đọc sách thiền nghe mấy câu đó không hiểu nổi qua những câu đối đáp ấy thiền sư muốn chỉ cho chúng ta biết nơi mình có cái chân thật sẵn bên trong mà ta quên cái chân thật đó nhà thiền gọi là chân tâm thường ngày ta sống với vọng tưởng điên đảo suy tính buồn vui chân dân nên không nhận được chân tâm vì vậy phải chịu đau khổ hết khổ này tới khổ nọ hết khổ vì thương tới khổ vì ghét vì giận hờn vân vân cứ như vậy mà khổ hoài trên đời này có ai dám nói tôi sống hoàn toàn vui không cứ thương giận ghét hờn buồn phiền liên miên chúng sanh si mê nhận cái giả tạm là mình không biết cái chân thật sẵn bên trong tới khi muốn tu lại không biết tu thế nào bây giờ muốn tu thì phải bỏ đừng chạy theo những buồn thương giận ghét nữa biết nó hư giả là vọng tưởng từ từ nó tự lặng hết khi nó lặng hết rồi ta mới thấy còn cái chân thật hằng giác hằng tri không vắng thiếu lúc nào đó mới là cái chân thật không sanh diệt nên thân này hoại mà nó vẫn không mất vì nó không có sanh diệt nên không tạo nghiệp không tạo nghiệp thì không bị luân hồi sanh tử nữa nên nói giải thoát sanh tử chính cái buồn thương giận ghét mới tạo nghiệp đến được cái chân thật ta mới thật tự tại thật an vui tu như vậy mới thật là tu chúng ta bây giờ tu toàn là tu vọng tưởng không làm sao giải thoát được sau này tôi đọc sách về tâm lý trị liệu thấy những từ ngữ chức học rất thích hợp với tinh thần thiền Họ nói ngay nơi thân chúng ta có hai cái tôi, cái tôi đối tượng và cái tôi chủ thể. Thế nào là tôi chủ thể, thế nào là tôi đối tượng? Như con mắt của tôi nhìn qua cúc, thì con mắt là chủ thể, qua cúc là đối tượng. Đối tượng là mình hay không phải mình? Đối tượng là cái ngoài mình, bị mình biết, nó không phải mình. Qua tâm lý trị liệu gọi đó là cái tôi đối tượng, còn con mắt hay thấy là cái tôi chủ thể hiện giờ chúng ta sống quên cái tôi chủ thể chỉ biết cái tôi đối tượng nên nhận buồn thương giận ghét là tôi tôi buồn tôi giận tôi thương tôi ghét cái giận cái ghét là mình hay không phải mình không phải mình nó chỉ là bóng dáng là đối tượng bị biết vậy mà lâu nay tất cả chúng ta sống với cái tôi đối tượng này thôi lúc nào cũng ôm mắt buồn thương giận ghét mà không bao giờ nhận ra cái tôi chủ thể cái tôi thật của mình khi mình vừa giấy nghĩ buồn giấy nghĩ thương giấy nghĩ ghét lúc đó có biết không thấy biết rõ ràng nó là cái bị thấy bị biết thì làm sao là mình được vậy mà ta cứ cho nó là mình cả đời sáu bảy chục năm sống chết với buồn thương giận ghét không biết có cái tôi chủ thể bằng hữu bên mình rồi than khổ như vậy chúng ta tỉnh hay mê cái giả mà nhận làm mình thật đó là mình mê rồi tất cả chúng ta đang mê nên đức phật nói chúng sanh bị mê lầm cuốn trôi tạo nghiệp thọ khổ nếu chúng ta tỉnh buồn thương giận ghét dấy lên mình biết nó không phải mình nên không theo đó là ta làm chủ không bị nó lôi dẫn đến quả khổ khi buồn thương dẫn ghét không còn lôi kéo ta được nữa thì cả ngày mình cười hoài vui vẻ nhẹ nhàng thảnh thơi chúng ta tu phải làm sao thoát khỏi mê lầm không phải tu để vùi đầu trong mê lầm muốn thoát khỏi mê lầm thì phải nhận ra cái tôi thật chính chỗ này khi xưa tôi giảng kinh lăng nghiêm tới đoạn đức phật nói tất cả chúng sanh quên mình theo vật tôi thấy hay làm sao quên mình theo vật tức là quên chủ thể mà chạy theo cảnh vật bên ngoài đức phật đưa tay lên hỏi ngài a nan thấy không tôn giả trả lời thấy phật để tay xuống hỏi thấy không tôn giả trả lời không thấy phật liền quở ông đã quên mình theo vật cái tay là vật ở ngoài cái thấy là của mình có tay nói thấy để tay xuống nói không thấy là mất cái thấy rồi lẽ ra phải nói đưa tay lên thì thấy có tay để tay xuống thì thấy không có tay chứ đâu phải không thấy không thấy là mù mất rồi nên đức phật mới quở quên mình theo vật vì có vật thì cho là có thấy không vật cho là không thấy chúng ta luôn luôn có cái hiện tiền nằm sẵn trong thân năm quẩn này nơi mắt thì thấy nơi tai thì nghe nơi mũi thì ngửi nơi lưỡi thì nếm có vật nó cũng biết không vật nó cũng biết đâu phải không vật thì không biết cái thấy cái nghe lúc nào cũng hiện tiền không phải đợi có sắc tướng hay âm thanh bên ngoài mới thấy mới nghe chúng ta xưa nay mê lầm hết sức sâu đậm cái không đúng lẽ thật mà cứ chấp cho là thật vì vậy đức phật chỉ dạy chúng ta biết cái gì là thật cái gì là giả nơi mình để ta không còn si mê lầm lẫn nữa Phật nói dù chúng ta ngủ, cái nghe cũng hiện tiền, cái thấy cũng hiện tiền. Ngài A Nan không chịu thưa với Phật, ngủ làm sao thấy, làm sao nghe? Phật hỏi, nếu khi ngủ không có cái thấy, không có cái nghe, tại sao có người đốt đèn ta liền thấy, gõ cửa ta liền nghe? Chẳng qua vì các căn đóng lại, nó hơi mờ một chút thôi. Nếu ngủ không nghe thì ai làm gì cũng không nghe hết tại sao vừa gõ cửa mình nghe liền chẳng qua chúng ta đóng cửa sáu căn lại nên tánh thấy tánh nghe có thầm bên trong còn khi ta thức là mở hết các căn cho nên thấy nghe rõ ràng sáng tỏ hơn chứ lúc nào không nghe ngài a nan hỏi lại như vậy tại sao những người có mắt mà mù thì không thấy phật nói không phải người mù không thấy người mù cũng thấy mà họ thấy trước mắt tối đen thấy tối đen tức là thấy ngài a nan không chịu thấy tối đen sao gọi là thấy phật mới hỏi lại ví như trong một ngôi nhà ban đêm không có đèn người mất sáng bước vô nhà tối thấy cái gì cũng thấy tối đen như vậy là thấy hay không thấy bất thần có người đốt đèn sáng lên lúc đó thấy sự vật chung quanh là cây đèn thấy hay con mắt mình thấy khi nãy thấy tối đen nói không thấy bây giờ đèn sáng thấy tất cả vật như vậy đèn thấy hay con mắt thấy con mắt thấy thấy tối cũng mắt thấy thấy sáng cũng mắt thấy người mù cũng vậy họ không thấy sáng nhưng thấy tối cũng là thấy nếu người ta trị được con mắt hết mù chừng đó họ cũng thấy như người sáng mắt vậy như vậy để biết nơi chúng ta có sẵn cái chân thật hằng hữu mà vì lý do này lý do nọ nó khuất đi chứ không phải không có nói thế để chúng ta hiểu rằng người tu nhất là tu thiền cốt bỏ tâm vọng tưởng tức cái tôi đối tượng đó nó lặn xuống rồi thì tâm chân thật hiển bày tức cái tôi chủ thể Tâm vọng tưởng là tâm tạo nghiệp, thọ khổ muôn đời muôn kiếp. Bây giờ muốn cho tâm tạo nghiệp đó dừng lặng thì phải yên lại, buông bỏ những niệm lăng xăng đi thì tâm chân thật hiện ra. Tâm chân thật còn gọi là bản lai diện mục, tức mặt thật xưa nay của mình. Lục tổ khi rời Quỳnh Mai trở về lãnh Nam, Ngài mang theo y bác của ngũ tổ trao qua sông rồi Ngài đi thẳng về phương Nam. Bấy giờ các đồ đệ của ngũ tổ hay tinh đuổi theo để giành y lại. Trong số đó có thượng tọa Đạo Minh, trước kia là tướng đi tu, ông cởi ngựa giỏi lắm nên đuổi theo kịp. Lục tổ thấy bị đuổi sát sau lưng, nên ngài để y bác trên tảng đá, chung vô lùng trốn. Đạo Minh tới nơi thấy y bác mừng quá, ông xuống ngựa định đến tảng đá ôm mi bác lên nhưng không cách chi ôm nổi bấy giờ ông mới giật mình biết có sự màu nhiệm bên trong chứ không phải lẽ thường như người ta tưởng do đó ông không ôm y bác nữa mà dội hướng vào lùm cây kêu hành giá hành giá tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bác lục tổ đang núp trong bụi nghe nói vì pháp ngài đi xa nói nếu ông vì pháp thì hãy im lặng dây lâu ta sẽ nói cho đạo minh đứng im lặng dây lâu ngài hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh ngay câu đó đạo minh liền ngộ nghĩ thiện nghĩ ác là cái tôi đối tượng hay tâm vọng tưởng khi không có những thứ đó bản lai diện mục hiện tiền rõ ràng không đâu xa lạ hết sở dĩ người tu phải định tâm vọng tưởng là vì vậy tâm vọng tưởng lặng rồi thì thể chân thật hiện bày đó mới là chỗ cứu kính của người tu nên biết ngay nơi thân tạm bợ giả dối và tâm lăng xăng sanh diệt lại có cái thể không sanh không diệt nằm sẵn ở trong vì vậy các thiền sư thường nói qua sen trong lò lửa thân này vô thường tâm niệm sanh diệt vô thường vô thường là chỉ cho lò lửa luôn luôn đổi thay hủy diệt nhưng trong đó có một hoa sen tươi thắm không bị khô héo nên nói hoa sen trong lò lửa tức ngay cái hư giả có cái chân thật muôn đời tu thiền chủ yếu là nhận lại cái chân thật ấy chứ không phải cầu có thần thông bay đi hay biết quá khứ dị lai vân vân hành giả tu thiền phải phân cho ra tìm cho được cái chân thật lâu nay của chính mình chúng ta thử hỏi thân này là thân ai thân mình nhưng giả sử một mục nhọt hay cái bướu nào đó ở trong thân người ta mổ bỏ ra ngoài mình có gớm không nó là mình sao lại gớm như vậy thân này có thật mình chưa cho tới những thứ như nước miếng nước giải mồ hôi ta tưởng là quý nhưng bỏ ra rồi có dùng lại được không ai cũng gớm ghê thế là sao để thấy thân này không phải thật mình nên quăng ra ta rất gớm vậy mà lúc bình nhật ai động đến một chút cũng không được mình bảo vệ mến yêu nó tới cùng do chấp giữ thân này nên hơn thua đủ thứ giành giật để làm khổ cho nhau vì chấp thân thật nên mọi nhu cầu của thân đều dành phần ưu tiên về mình hết ăn ngon mặc đẹp nhất nhất đều muốn hơn thiên hạ do đó ai hơn mình điền nổi tức lên sân si với người ta đó là làm chấp về thân kế đến chấp tâm chúng ta thường cho tâm là những suy nghĩ của mình ta nghĩ cái gì cũng đúng ai nghĩ khác là nổi sân lên cự liền chấp thân chấp tâm không thật cho là thật nên khổ vô cùng khổ mình khổ người bây giờ tu là nhận ra ngay nơi thân không thật tâm không thật đó có cái chân thật tìm cho ra cái chân thật ấy cũng như ta đào bới trong đất để lấy hòn ngọc quý như thế mới có giá trị chứ những thứ không thật không quý mà làm tưởng nó quý làm đê vì vậy phải khéo tu để tìm cho ra cái chân thật được cái thật đó là được hòn ngọc minh châu chừng đó mình trở thành giàu nhất trên đời không ai bì nổi nữa chỉ có của báo trong nhà mới không ai đụng tới được mới thật giàu sang tu thiền như thế là tu theo đường lối của tổ sư vì vậy các thiền sư trung hoa gọi là tổ sư thiền hôm nay